giữ kín trong tim điều anh luôn giữ kín trong tim anh điều anh luôn giữ kín trong tim mình có ai thương lắng lo cho em mùa thu mang giấc mơ quay về vẫn nguyên vẹn như bay theo gió xôn xao chốn giữa em chờ đoạn đường ngày nào hôm nay ta từng đón đưa còn vẫn thương không phải mơ dấu yêu thương trong vần thơ chúng ta là áng mây bên trời vội vàng ngang qua chúng ta chẳng thể năn níu I've and here. you're whiskey. điều anh luôn giữ kín trong tim này em đâu đó không phải điều anh luôn giữ kín